hãy cùng đánh chi lại gắn bó dài đời xin chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh bảo hiểm nhân thọ Đại Chi Lai Việt Nam hôm nay tôi sẽ chia sẻ với ờ, quý vị và các bạn cách để hóa giải lời từ chối tôi đã có tiền lo mọi thứ không cần phải tham gia bảo hiểm hoặc là tôi rất giàu không cần tham gia bảo hiểm nữa vâng trước tiên em xin được chúc mừng anh chị để có được cái cuộc sống giàu có và sung túc như anh chị em biết chắc chắn anh chị đã phải bỏ rất là nhiều công sức thậm chí và mồ hôi và xương máu của mình như anh chị thấy đấy những người giàu thì người ta thường rất là cẩn thận có những người bỏ ra số tiền rất là lớn để sắm cho mình những ổ khóa cực kỳ chắc chắn thậm chí có những gia đình đầu tư cả một hệ thống camera giám sát an ninh thế nhưng có một tên trộm mà nó vẫn hiên ngang đi vào gia đình anh chị mang đi khối tài sản rất là lớn có thể từ vài trăm triệu tới hàng tỷ đồng mà anh chị không có cách nào để anh chị ngăn cản nó được đó chính là những rủi ro trong cuộc sống những rủi ro này luôn rình rập chúng ta hàng ngày đó có thể là tai nạn bệnh hiểm nghèo thậm chí là mất sớm vậy anh chị đã sắm cho mình ổ khóa để khóa chặt những tài sản của mình ngăn cản những tên trộm làm rủi ro trong cuộc sống này hay chưa vậy thì bảo hiểm nhân thọ đáp ứng được cho anh chị theo cách này hay nói đúng hơn bảo hiểm nhân thọ cũng là cách để anh chị giữ toàn bộ những tài sản cũng như bảo vệ tương lai cuộc sống của những người thân yêu của anh chị. Vâng, thưa anh chị, khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cũng là cách để anh chị dạy dỗ những đứa con của mình sống có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội. Có câu, cho con thì hãy cho chúng cái cần câu, chứ đừng cho con cá. Vâng, thưa anh chị, anh chị hãy chuyển giao toàn bộ những rủi ro không thể lường trước được trong cuộc sống cho công ty bảo hiểm nhân thọ bên em để anh chị có thể bảo toàn được toàn bộ những tài sản mà mình đang có. Vậy thì với cái giải pháp em đưa ra cho anh chị trong ngày hôm nay, anh chị chắc hẳn đã hài lòng phải không ạ? Vâng, video đến đây là kết thúc. Xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Chúc cô chú, anh chị và các bạn sẽ chốt được nhiều hợp đồng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.